sao mấy con nghe thầy nói có đúng không mấy con bởi vì mình tu rồi thì mình như bao nhiêu người khác không có không có khác lạ gì hết mà tu đâu có khó đâu mấy con thấy thầy nói thanh thản là vô sự mấy con biết mà người nào cũng có chứ đâu phải là cái đó lạ lùng lắm nếu mà thầy nói có cõi cực lạc ở đâu đó mình tu mình sẽ chứng đạo mình sẽ được lên cõi cực lạc thì điều đó không biết có hay không mơ hồ quá phải không nhưng mà thầy nói ngay trước mặt con thanh thản an lạc vô sự thì trạng thái thanh thản tâm thanh thản thân thì an ổn gọi là an lạc mấy con có làm gì đâu thì đó bây giờ ngồi đây nghe thầy nói mấy con có làm gì đâu thì do đó mấy con vô sự như như vậy nhận xét được cái điều này rồi tại sao chúng ta sống cũng được cái này sống không được cái này là vì cái duyên của chúng ta phải tiếp xúc phải làm cái việc này làm cái việc kia cho nên đầu óc chúng ta phải suy nghĩ điều này suy nghĩ điều kia cho nên chúng ta chưa sống được mà nhưng mà suy nghĩ điều này điều kia thì nó có ở trong sự suy nghĩ đó có thiện có ác đó không ác nó làm cho mình phiền não đau khổ thiện nó làm cho mình hân quan vui vẻ chứ gì thì mình cứ luôn luôn mình sống trong thiện hân quan vui vẻ cho ai hiểu mình ừ, mình sống trong ác pháp đó chi cho nên cuối cùng thiện thì mình cũng được an ổn và như vậy thì luôn luôn lúc nào mình cũng vui vẻ an ổn tới ngày nào chết khi mình cũng vẫn thấy thanh là an lạc vô sự tại vì mình có giận có hờn có phiền não đó. ta còn thấy tu theo phật dễ quá đâu có thắp hương lại phật để cầu cúng bằng cách này bằng cách khác đâu có lại phật để cầu an cầu siêu cái điều gì đâu chết thì có linh hồn đi tới năng đâu mọi người đều tiếp tục theo nhân quả mà sanh diệt thầy nói như vậy mấy con biết các con ngồi trước mặt đây từ lâu các con cứ nghĩ rằng một người sẽ sanh ra một người cái đó là có đúng không đó là thuyết linh hồn ấy bởi vì trong một người này thì có một cái linh hồn thì cái linh hồn đó mình chết thì cái linh hồn còn sống mà nó liên tục đầu thai hoài à, hoặc là nó là con con mèo hoặc là nó là con gà hoặc là nó là con cá con rồi thì cái linh hồn đó nó phải nó hai cái thân nó bằng con cá chư thật không đâu mình phải sanh luân hồi trong cái nhân quả cái nhân quả sanh mình ra à, cho nên vì vậy mà cái nhân quả đó nó không phải sanh một người từng cái nhân thì nó phải có cái quả mà cái quả thì nó có tổn nhân thầy ví dụ cho mấy con thấy như cái ớt thì nó phải có nhiều hộp ớt trong đó chứ một cái trái ớt là cái quả gì tức là thầy muốn nói một cái cái cái cái quả đau khổ của chúng ta thì nó phải có những cái hạt của nó trong đó không thì bắt đầu bây giờ trong cái thân của chúng ta này ăn thịt ăn cá giết hại chúng sanh bây giờ cái thân chúng ta đau nhức rên la lăn lộn thì cái quả là rên la lăn lộn như gì? nhưng mà không ngờ trong cái quả đó nó có những cái hạt như là những hạt ớt thì các con thấy hạt ớt nó cay do đó là cái quả thì từ cái hạt đó tức là cái hành động lăn lộn trên giường trên bệnh của mấy con cái con duyên la cái con đau khổ đó thì cái từ trường đó phóng ra tương ưng với sự đau khổ đó với sự đau khổ mà các con đã ăn từng ăn thịt con gà con heo con cá con tôm thì nó tương ưng với sự đau khổ của loài vật đó tại vì hồi đó mấy con cắt cổ mấy con đập đầu nó mới đau chứ sao nó cũng lăn lộn bây giờ mấy con cũng lăn lộn đau khổ thì từ trường đó sẽ phóng ra phóng ra thì nó tương ưng với sự đau khổ của loài vật khác nó sẽ làm con gà con cá con tôm các con còn sống nhăn à chứ chết mà nó đã sanh ra những con vật đó rồi các con lại tiếp tục cắt cổ đập đầu nó nữa ăn nữa thì mấy con sẽ bệnh đau rồi từ bệnh đau đó nó phóng ra nó thành ra con gà con gà do ai mà mấy con ăn quá ăn lại như vậy ăn nhân quả thì một hạt ớt cây ớt nó chưa nó chưa chết mà nó ra trái rồi những hạt ớt đó lên thành những cây con cây con ra những cái ớt khác nữa các bạn thấy nhân quả trùng trùng duyên khởi mà đã đức phật đến nhân quả thì trùng trùng duyên khởi chứ nó duyên sanh chứ nó đâu có dừng lại một một sanh một cái cây ớt đâu một cái ớt đâu sanh một cái ớt một cái ớt nó sanh vô lượng cây ớt trùng trùng duyên một hành động ác của chúng ta làm thì nó cũng trùng trùng duyên sanh duyên khởi chứ nó cũng sanh đâu biết bao nhiêu không hiểu đâu phải đợi mình chết nữa còn ai không mấy con thấy nhân quả của thảo mộc thì nhân quả con người đâu khác cho nên trong khi hiểu nhân quả rồi thì chúng ta sống thiện thì thân chúng ta không đau bệnh không gặp tai nạn không có gì hết thì làm sao có những từ trường ác đi sanh tại vì mình đã làm đau khổ tất cả những loài chúng sanh mình chửi lộn người ta thì cái từ là trường ác nó ra thì tức quá thì cái cái cơn sân mà tức giận của mấy con nó sẽ phóng xuất ra nó có cái từ trường tương ứng với những cái, cái, cái cơn sân kia nó sẽ thành ra làm con người quá sân có phải không mình đang ở đây trong cái cơn sân của mình mà mình được sanh làm con người thì không biết cái cơn sân của một người nào đó mà tương ưng bây giờ sanh mình ra các con này chứ không phải cha mẹ mình sanh mình ra đâu cha mẹ mình sinh ra là hợp cái duyên hợp để cho có cái thân mình có cha có mẹ hợp duyên nhau để tạo cho năm cái vững này nó đúng cái duyên để hợp ra con người của mình chớ cái về tinh thần của nó về tinh thần là sân giận hờn tức giận đó về cái vô hình đó đó nó tương ưng cho nên nó hợp duyên nó mới sanh mình ra con người bây giờ tức giận giận là ai nói gì cũng dễ giận đó mấy con thấy chưa con thấy cái luật quy luật như vậy rồi cho nên một phần về cái thân xác của chúng ta là do cha mẹ còn về tinh thần các con thấy tinh thần nè thì về cái cảm thọ nè các con có cảm nhận được nhưng mà có con thấy hình dáng nó không đâu có thấy hình dáng được cái cảm thọ nữa tôi đau cái tay đây chứ có người kia thấy được cái tay tôi đau đâu tôi đau tôi biết chứ cái cảm thọ nó vô hình còn cái hiểu biết này cái biết ở trong đầu của mấy con con biết mà nó có hình dáng gì không nó đâu có hình dáng đâu nhưng mà nó có chứ nếu mà không có thì mấy con thành gọc cây rồi chứ đâu con biết có phải đúng không cho nên có cái biết không? có cái cảm thọ và có cái hành có cái hành như cái bây giờ thân mấy con đi này hơi thở hít thở này đó là cái thân của mấy con còn cái hành của tâm mấy con bây giờ mấy con ngồi im lặng này bây giờ nó khởi ra một cái niệm đó là nó khởi là nó có hành nó mới khởi niệm chứ nó không hành là nó khởi niệm mấy con phải không nó có hành của cái cái vô hình của nó đó cho nên cái hành nó nó nó nó không có nó nó nó không có hình tướng của cái tâm mà cái hành của cái thân thì chúng ta thấy có rõ ràng là chúng ta bước đi sai chân chúng ta động đậy có phải không hơi thở chúng ta hít thở đó là cái hành của của thân còn cái hành của tâm mấy con đâu có thấy ngồi để im lặng bỗng dưng nó hành cái có cái niệm ra nếu không hành làm sao nó loại cái niệm nó ra không con thấy rồi còn về cái phần biết nữa cái phần biết nữa các con thấy bây giờ mình ngầm ngủ lẽ ra ngủ thì im lặng sao lại chim bao rồi lại thấy biết nghe nói chuyện rồi ở trong đó như vậy còn có cái biết khác nữa nó đâu phải là cái biết của ý thức của nó con mà cái biết của tượng thức con thấy chưa cho nên trong những cái cái cái cái vô hình của của cái thân của của chúng ta Đức Phật gồm cho chúng ta biết rằng năm quẩn nó có năm cái duyên để họp lại mới thành cái thân của chúng ta cho nên cái phần mà sắc thân của chúng ta là cái phần của cha mẹ kết hợp có cha mẹ mới sanh mình ra là cái thân cái, cái sắc cái sắc quẩn của chúng ta cái thân của chúng ta cho nên cái thân tứ đại này là do cha mẹ máu xương của cha mẹ kết hợp lại thành con người của mình còn về phần tinh thần nó con thấy nó có nó có phải của cha mẹ mình làm ra đâu nó còn thấy nó tương ưng với cha mẹ mình chứ nó đâu có chứ không mà nó có được cho nên nó tương ưng qua một cái cơn sân qua một cái sự đau khổ qua một cái sự phiền não buồn rầu lo lắng đó là vô hình không à cho nên nó năm cái nó ở trong thân chúng ta có năm vững nhưng nó có bốn cái vô hình hay không bốn cái vô hình sắc quẩn là cái thân tứ đại hành các con thấy nó phần nhiều nó, nó vô hình trong cái cái vô hình mà nó hiện ra cái tướng của chúng ta cái sắc của chúng ta thì chúng ta thấy đưa tay đi chân bước đi à, nói nín thì tất cả những cái đó là cái hành của thân sắc quẩn còn cái hành của tâm của chúng ta thì các con không thấy rồi sắc này rồi thọ này cái cảm nhận mà đau đớn trong thân của chúng ta cái cảm nhận đó thì nó cũng vô hình đó là một cái vô hình sắc thọ này, tưởng là tim bao của mấy con nó cũng vô hình thức dậy mấy con đâu có thấy cảnh giới đó nữa nó là vô hình hành là cái hoạt động của tâm thì mấy con không thấy mà các con nhận được chứ bây giờ mình ngồi im lặng này ai có thấy được trong đầu chúng ta khởi ra một cái niệm nó có hành nó mới khởi niệm ra cho nên đó là cái hành của của tâm rồi thức là cái biết của mấy con cho nên mấy con thấy nó có năm cái năm cái duyên năm cái phần để hợp lại thành một con người thấy không cho nên khi mà thành nó nó hợp lại thành con người thì chúng ta thường thường chúng ta tạo ra cái cái cái, cái nghiệp của chúng ta là cái ừ, cái nơi cái miệng của mình nơi cái ý của mình nơi suy nghĩ à, thầy suy nghĩ bây giờ suy nghĩ bây giờ phải giết cái thằng đó đi phải tìm cái cách nào làm sao hại cái thằng đó thằng đó hung dữ thằng đó nó tham lam nó nó ác độc mình sẽ giết khi mình nghĩ mình giết người ta là mình đã nghĩ ác đó, cái ý nó có ác rồi rồi bây giờ mình suy nghĩ thằng này bữa nào chửi nó một bữa mới mới đã à, do đó đó mình mở miệng ra mình chửi nó thì cái miệng mình ác độc thấy không các con hiểu không đó là cái miệng nói ác rồi bữa nào đón đường nó đánh nó một bữa đem cây tầm dông người cây người cây đập cho nó bữa đập nó gần thắt ngư hoặc nó chết mà nó chết rồi thì mình đi ở tù các con thấy nhân thì quả mà cho nên vì vậy mấy con thấy từ hành động mình làm đau khổ người khác miệng mình nói làm đau khổ người khác ý mình suy nghĩ làm hại người khác đều là ác pháp các mình thấy rõ ràng cho nên từ ở từ ở trong cái sự tư duy đó thì mình biết rõ ràng là con đường đi của nhân quả vì vì vậy những cái phần đó nó sẽ trở thành cái tư trường cái tư trường thiện hoặc ác mà nó tiếp tục tái sinh luân hồi trong khi mấy con còn sống mà biết bao nhiêu loài vật biết bao nhiêu con người khác đã sinh ra không chứ đâu phải đợi mấy con mới sinh ra đâu không? cho nên vì vậy mà hôm nay thầy về đây nói về nhân quả nói về phương pháp tu giữ tâm bất đồng thanh thản an lạc vô sự bảo đảm mấy con là sẽ được giải thoát khi mấy con giữ được tâm thanh thản an lạc vô sự là như thế nào mấy con thấy không nó có tương ưng giống với ai đâu nó thanh thản là vô sự nó có tham sân si nó có phiền não nữa không mà nó không phiền não nó không tham sân si thì nó không giống ai thì nó sẽ nó sẽ làm sao nó làm sao còn là con người ta được người ta đâu có sanh nó được nó phải tương ưng nó giống nhau mới làm con ta được mấy con còn tức giận thì nó tương ưng với người tức giận tương ưng cái sự tức giận đó bằng nhau nó mới làm con người ta được mấy con giận hơn thì nó đi tìm cái từ trường mà giận dữ đó nó đi tìm cái người giận dữ mấy con giận ít thì nó đi tìm cái người giận ít mà nó tương ưng mà nó sanh ra là con người thứ hai thứ ba thứ tư mấy con còn sống mà mấy con tưởng là mấy con đợi chết rồi nó mới sanh đầu nó, nó liên tục nó sanh đó cho nên mấy con thấy nếu mà người ta không kế hoạch quá gia đình thì trên cái trên cái mảnh đất đất nước Việt Nam chúng ta không có đất mà ở đâu nó đầy hết rồi mấy con sau khi hòa bình rồi mấy con sẽ thấy rồi nó đầy ngập mà nó đầy ngập rồi đấy nó dịch kêu là nó dịch người ta nó chết cũng đáng lên trời đất chứ nó không thể nào nó sống được bởi vì cái nhân quả mà mình làm ác thì nó phải sanh ra mấy cái thằng ác này mấy thằng ác này thì nó sẽ bị diệt đi các con hiểu chưa mà nó diệt thì nó phải chết hết à, cho nên nếu mà không có kế hoạch hóa gia đình thì chúng ta cũng phải bị chết chết vịt người chứ đâu phải vịt da cầm không đâu tại vì mấy con ăn thịt gà thịt vịt thì nó phải chết da cầm <laughs> mấy con của hám mấy con sợ mấy con mới phòng ờ, phòng vệ mới con bảo vệ mới giết gà giết vịt hết không có cho làm cho cái kinh tế của đất nước mà nuôi gà vịt heo dê đó họ sẽ bị kiệt quệ thế dám nuôi sao rồi ăn vô đã chết hết làm sao bây giờ mấy con nghe dịch gia cầm mấy con dám mua gà ăn sao cho nên vì vậy người ta bắn ế hết thành ra cuối cùng cái, cái kinh tế đó sẽ bị kiệt quệ các con thấy không? tại vì cái nhân quả của chúng ta là không thể cho nên chúng ta bị à mấy con thấy chưa cho nên vì vậy trong cái cuộc cuộc đời mà chúng ta theo được Phật pháp chúng ta tu chúng ta sẽ sẽ sống bằng thiện pháp từ lâu đến giờ mấy con đã thọ tăng quy ngũ giới rồi là gì trời ơi giữ tam quy ngũ giới mà nay 10 năm 20 năm rồi mà ăn chay chưa được như vậy là mấy con có giữ gìn giới thứ nhất không đức hiếu sinh lầm thương yêu sự sống tại sao bây giờ giữ giới để chơi nói à bây giờ tôi thọ ngũ giới rồi mà nay 10 năm 20 năm tôi vẫn còn ăn thịt chúng sanh được thì như vậy là mình có tu tập tâm từ bi chưa chưa chưa có lòng thương yêu thì làm sao mình không ăn thịt chúng sanh được không mục đích của đạo phật không có nghĩa là cấm chúng ta sát sanh như pháp luật bắt buộc chúng ta mà làm chúng ta phải hiểu và chúng ta phải ngược thực hiện lòng thương yêu lòng thương yêu ấy gọi là đức hiếu sự lòng thương sự sống cũng muốn loài khi chúng ta thương yêu làm sao chúng ta gấp miếng thịt mà bỏ vào miệng mà nhai nuốt được mấy con chúng ta chưa thương yêu cho nên chúng ta còn ăn được chúng ta còn nhai nuốt được chứ còn khi mà thương yêu rồi thì cái miếng đồ chai mà làm giống miếng thịt người ta cũng không ăn đâu mấy con vì cái hình ảnh đau khổ của chúng sanh làm sao chúng ta biết được mặc dù <coughs> miếng đồ ăn đó là miếng đậu hũ nhưng không ăn có hiểu cho nên những chùa những nơi mà làm đồ chai mà hình dáng à, gà thịt gà hình dáng tôm hình dáng thịt heo hình dáng đùi gà chắc chắn không bao giờ mà người tu chân chánh của đạo nhai nuốt được không, không bao giờ Đức Phật nói như thế nào ăn không thấy thấy ở trên cái dĩa đồ ăn mình ai cũng nói đồ ăn mà tôi thấy hoàn toàn là đùi gà không hoàn toàn là cái thịt heo không thôi tôi nghĩ đồ chai gì mà như vậy chắc bây giờ thôi tôi ăn với nước tương với muối thôi chứ tôi xin không ăn không ăn cái thực phẩm đó đâu. còn lại mấy con bởi vì lòng từ của chúng tôi mà tôi thấy như vậy tôi làm sao tôi ăn tôi nuốt được cái hình ảnh một miếng thịt heo một miếng thịt bò một miếng thịt gà một một khứa cá làm sao tôi lắp tôi nhai tôi nuốt được tôi giả dời cái sự thật trong tâm tôi tôi ăn như thế này tôi nghĩ rằng tôi sẽ ăn chay tôi làm thật là tôi sẽ ăn chay tôi tu hành nhưng mà cái hình ảnh mà tôi ăn được cái miếng cá bằng đậu hũ tôi ăn được cái đùi gà bằng cái cái cái, cái đậu hũ bằng đậu bằng đậu nành gì đó người ta làm giống như đùi gà thì nhất định tôi không ăn được mà tôi ăn được tức là tôi còn thèm tôi còn thèm tôi giả ra để tôi tránh tôi không ăn thịt nhưng mà sự thật tôi còn nhìn thấy mà tôi còn nhai nuốt được tức là lòng tôi chưa có sự thương yêu lòng tôi thật sự thương yêu chắc chắn tôi không bao giờ nhai nuốt cái thứ này đó ăn không thấy ăn không nghe mặc dù là trong đồ ăn người ta làm ở trong đó người ta bầm nát hết người ta nói trong này tôi có lấy mỡ heo tôi chiên đó tôi xào đó thôi nói mỡ heo thôi tôi không rớ đâu vì nếu mà con heo không chết thì làm sao ai lấy mỡ nó phải chết người ta mới ép nó người ta mới thắng nó mới ra mỡ bây giờ đem mà chiên cái thực phẩm này mặc dù là chiên đậu hũ tôi không ăn đâu tôi không ăn. tại vì trước khi con heo chết người ta phải đâm cổ nó nè lấy máu nè lóc nó ra từng những thịt nó kêu la rồi đến khi nó chết thôi mới thôi nở nào mà chúng ta nghe nói trong đó có mở heo mà chúng ta chúng ta ăn được đây thầy có một lần thầy nghe người ta nói kem đánh răng kem trà răng người ta làm mỡ heo ở trong đó đó ôi chú gia thở giờ ai biết được cái điều này sao lại có người nói vậy nói không tin nữa đi xuống cái chỗ mà người ta làm kem đánh răng người ta làm mỡ heo thẳng thôi từ đây về sau tôi đến muối tôi xúc miệng chứ tôi không có thêm lấy mua kem ăn đâu mua kem xúc miệng đâu cho nên mấy con thấy trong tất cả những cái điều kiện mà người ta nói thì chúng ta lắng nghe sự đau khổ của chúng mình cho nên trong khi đó mấy con nghe người ta nói về cái người mà lấy yến con yến nó nó nó nó nó nó, nó khạc nước miếng nó ra nó ói nước miếng nó ra để nó làm ổ cho con nó đặng con nó nằm trên đó mà mà, mà, mà lớn lên rồi sống à, thậm chí như ăn cái chất đó con chim con nó sẽ rỉa để nó ăn mà nó sống nó lớn rồi. chúng ta nói bỏ quá gì gỡ hết Nghe là con chim yến vừa làm cái ổ chưa đẻ thì chúng ta đã gỡ lấy rồi về chúng ta đã bổ uống cho bổ thì con chim yến nó bây giờ nó sắp đẻ làm sao bây giờ nó ói ra từng máu nó mới còn thành ra cái ổ yến mà đỏ đỏ đó họ nó cái chất này còn bổ nữa trời ơi nghe đến con nó đẻ con nó ra mà nó không có cái chất để nuôi con nó khổ lắm đấy con thầy nói nghe đến đó thầy không làm sao mà những cái cái hộp yến làm sao mà những cái chất yến mà người ta nói để cho bổ dưỡng thầy để cho thầy sống lâu chắc thầy thôi thà thầy chết hơn là thầy sống mà để ăn những cái ổ yến đó đấy con thật sự lòng thương yêu của thầy không nở nữa con chim yến nó khạc tới máu nó để mà nó nuôi con mà mình nở lòng nào mà ăn dạ, khổ lắm còn mấy con nghe sữa bò không người ta nuôi con bò mà người ta dùng máy người ta ép để mà ta dắt sữa con bò nó đau quá con bò mẹ đó nó đau quá nó quỳ xuống mà khi nó sanh con nó ra người ta đâu có cho nó nuôi con nó đâu để lấy sữa nó. con nó bỏ ra người ta nuôi cách khác để người ta làm thịt cho nên mẹ con không được gần nhau các con có thấy con bò mẹ giếng con bò bê không mẹ con thương nhau lắm sinh ra mà bị người ta cắt lui rồi mình chỉ còn là cái máy để lấy sữa thôi thầy nghe nói đến đó thôi thầy từ giả không dám thầy sửa bổ gì thầy đúng thầy nói thật sự đúng không thầy đã nghe điều đó mà cái điều đó thì ở trong các dở chăn nuôi của của nước mỹ người ta đã làm những máy móc đó ghê lắm khổ lắm đừng tham bộ thầy chỉ sống làm sao có tình thương yêu thương yêu sự sống của nhân loại cho nên thôi thầy từ giả sửa bơ <laughs> không dám nữa mấy con cho nên ở đây sự thật khi mà mình chưa nghe thấy mà đã nghe thì thôi không dám mà thấy thì không dám mà đã nghe nghe được những đệ tử của thầy viết những cái bài nói về nhân quả họ viết những cái bài mà chăn nuôi thầy nó xót xa vô cùng thôi từ dạ không dám uống sữa nữa thì bây giờ uống sữa gì mấy con biết không sữa thảo mộc bằng đậu đậu xanh đậu đỏ đậu vàng gì mình có thể mình sai đa mình hoặc là cơm nguội cơm thiêu mình phơi khô đi mình sai ra rồi mình đổ nước sôi vô thì nó cũng thành sữa mình cũng uống được chứ đâu cần gì mà phải sữa bò đúng không phải không cho nên vì vậy mà trong cuộc đời tu của đạo Phật một người ăn không thấy không nghe không nghĩ ăn mà thấy nghe nghi người ta nói đến cái sự đau khổ của chúng sanh thì nhất định là không ăn như vậy mới là người đệ tử của đạo Phật mới là đạo từ bi chứ các con hiểu cho nên trong cái cái cái buổi cái những cái lớp học mà chánh kiến thì cho tất cả tu sinh làm bài người ở nước này người ở nước kia người ta làm bài là gì người ta đã trực tiếp người ta thấy được cái sự mà nuôi sức vật để làm thực phẩm để lấy sữa để làm những cái chất bổ cho chúng ta ăn bao nhiêu sự tội lỗi mà con người đã ly nên cho nên thế giới này không an là phải không bình an là phải nay chỗ này lũ lụt mai chỗ kia lũ lụt mai chỗ nọ đập đất bữa kia chỗ nọ sóng thần lôi mà dập nó cứ xuống dưới đáy biển hết cho rồi ba cái thứ ác ôn này để làm gì có phải không mấy con thầy nói thật sự mình ác là mình phải chịu chết thôi còn mình làm thiện làm sao mà có những điều đó cho nên thầy ước ao rằng những người đệ tử ngồi đang ngồi trước mặt hãy sống thiện với sống đem lại sự bình an cho mình cho muôn vật cho những loài thảo mộc nếu trong hành tinh chúng ta không có cỏ cây không có màu xanh của cỏ cây chúng ta sẽ khô cằn cõi già chúng ta không sống được cái cây này cho nên chúng ta thương cả cây ăn phải tiết kiệm đừng phí bỏ thừa thải rồi đem cái sao đổ trong thùng rác đau xót lắm đấy con. còn một chút chúng ta cho nên khi mà chúng ta ăn đừng có làm đồ ăn nhiều vừa đủ thôi chúng ta ăn cơm nó nó nó đầy đủ chất bổ đồ ăn chỉ là phụ thôi mấy con nhiều khi mấy con làm nhiều quá để cho nó ăn cho nó ngon cho đầy bộ đầy nhưng thừa rồi bỏ mà ráng ăn thì sẽ đau bao tử nó khổ nổi bỏ thì phí uổng mà ăn thì bệnh làm sao đấy cho nên thà là mấy con làm thiếu đồ ăn thiếu mà cứ cơm cho nhiều đi thì không sao hết mà cơm lỡ mà có thừa mấy con đem phơi khô đi ra làm sữa sữa gạo có gì đâu chúng ta sẽ uống bổ lắm chứ không sao <laughs> đói bụng mà làm một một ly sữa cơm nguội thôi cũng đủ khỏe rồi chứ con đâu có gì đâu có bỏ đâu còn những rau cản làm sao chúng ta để là được nó sẽ hư già nó hư nó úa thì cái sự sống của nó đã chết bây giờ chúng ta lại thiếu sự sống khác cho nên tại sao mấy con thấy rót ly nước thầy không cho mấy con nữa chứ của thầy uống ít mà thầy uống còn thừa lại đem đổ phí đó nước là sự sống mà thương yêu sự sống thì phải thương yêu nước mấy con có thấy những chiếc sa mạc không họ tìm ra một giọt nước gì khó lắm cho nên chúng ta đừng phí nước đức chúng ta ở những nơi nước đầy đủ đó là phước báo của chúng ta những nơi không có nước khổ cho nên chúng ta phải biết từng thương yêu sự sống trong không khí chúng ta nếu chúng ta làm cho nó ô nhiễm là chúng ta đã không đạo đức rồi chúng ta đã làm khổ mình khổ người rồi cho nên một nắm rác một cái bọc <coughs> một cái miếng giấy mấy con hãy bỏ vào thùng rác loại nào có thể sử dụng ừ, tiêu được loại nào chưa sử dụng tiêu được dùng cái mà làm cho nó tiêu đừng có nắm bừa bãi quăng tưới tung làm cho nó một nát trở thành trong không khí chúng ta chúng ta tự vô đạo đức chúng ta làm chúng ta đau khổ cho nên về môi trường không khí thì chúng ta phải giữ gìn trong sạch thầy dạy đạo đức như vậy mấy con có thấy đem lại sự lợi ích cho chúng ta bởi vì mình muốn biến cái cuộc sống trên hành tinh này là thực là tiếng đàn thì đạo đức nhân bản nhân quả phải làm phải sống đừng đi cầu một cõi cực lạc thiên đàng ở đâu không bao giờ có như vậy đó là ảo tưởng tôn giáo xây dựng gì tưởng của họ sống họ tưởng là có cõi cực lạc có thiên đàng sự thật không bao giờ có những cõi đó không bao giờ có một linh hồn đi về cõi đó thầy xác định cho mấy con biết một người tu hành với thầy không bao giờ nói lắm thấy nói nói đúng toàn thật ngày xưa đức phật nói ta ra cõi đời là cõi tưởng không có một cõi đó đâu thế mà ngày hôm nay lại ừ. có Phật giáo nói có cực lạc thiên đàng nói có cõi trời này cõi trời khác điều đó là không đúng lời Phật giáo mâu thuẫn lại lời Phật giáo không đúng hôm nay thầy xác định không có cõi cực lạc thiên đàng mà phải xây dựng cõi cực lạc thiên đàng nơi cuộc sống trên hành tinh sống của chúng ta chúng ta sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả không làm khổ mình của người là nơi đó là cực lạc thiên đàng cho nên Đức Phật dạy chúng ta tự thắp đuốc lên mà đi tự thắp đuốc lên là làm cho cõi sống của chúng ta là cực lạc thiên đàng có phải đúng không mấy con đừng có mơ tưởng một cái cõi nơi đâu không bao giờ có đâu mấy con phải sáng suốt phải minh mẫn phải đem hết khả năng của mình xây dựng cho trên hành tinh sống này trở thành cực lạc thiên đàng đừng đem nó trở thành địa ngục mấy con đem nó trở thành địa ngục khổ đau lắm mấy con hôm nay chúng ta là những con người đã đem cuộc sống của chúng ta trên hành tinh này thành địa ngục mấy con chứ chưa phải là thiên đàng hở ra một chút là đánh lộn hở ra chút lạng vô đủ như vậy là cực lạc chỗ nào đó là địa ngục mấy con hàng ngày biết bao nhiêu các con ra chợ biết bao nhiêu thịt chúng sanh mà người, người ta bài bán hàng ngày biết bao nhiêu tiếng rên la của loài chúng sanh không các con thấy các con có nghe tiếng kêu la của loài chúng sanh không bò heo gà vịt cá tôm biết bao nhiêu sự đau khổ của loài chúng sanh không tại sao chúng ta biến cõi sống trong thế gian của chúng ta thành ra địa ngục như vậy mấy con có chết có chóc thì có đầy địa ngục chứ sao các con thấy thầy nói hàng ngày tức là không giờ phút nào mà trên hành tinh chúng ta vắng bóng sự chết chóc thì đau khổ vậy mà chúng ta muốn bình an muốn hạnh phúc làm sao có bình an hạnh phúc được khi chúng ta còn nở tâm nhai nuốt một miếng thịt trong miệng nhai nuốt một thịt một miếng cá một miếng tôm trong trong miệng chúng ta đành lòng nào mà nhai nuốt nữa con chúng ta sợ đau sự khổ tại sao chúng ta không nghĩ cái đau khổ của loài vật này là một con người có trí óc có sự tư duy có sự suy nghĩ sợ đau sợ khổ thì phải thương sự đau sự khổ của loài vật đó muốn được vậy thì chúng ta phải thực hiện tu tập tâm từ thực hiện nhắc tâm mình hàng ngày phải gỡ sự thương yêu tất cả những người khác những loài động vật chừng đó chúng ta mới đem sự thanh bình sự yên vui cho loài người không những riêng cho mình nơi với hương của mình mà tất cả những người trên thành tu như Phật giáo là tu như vậy chứ đâu phải đến chùa để cầu cúng cầu an cầu siêu để cho mà siêu để mà an an được sao hai ngàn mấy trăm năm nay người ta truyền thừa điều đó mấy con có thấy chúng ta bình an không có thấy thế giới hòa bình không hay là ngày nào cũng có chiến tranh hàng ngày trong chùa cũng bái tụng niệm cầu cho thế giới hòa bình ngồi đây mà gõ mỏ cầu hòa bình trong khi tất cả những tư tưởng những hành động chúng ta đều làm ác thì hòa bình có không hay là chúng ta phải sống biết thương với nhau hai con thấy cái nào đúng cái nào không lời thầy nói đúng hay hoặc là những kinh sách đó đúng kinh sách gì mà dạy cho chúng ta dù cho tạo tội hơn núi cả diệu pháp liên qua tụng mấy hàng chỉ tụng mấy hàng thôi làm bao nhiêu tội cũng đều tiêu tan hết điều đó có không mấy con không bao giờ có ăn trộm thì bị bắt ở tù không thể nào ăn trộm mà không bị bắt tù điều đó là điều công lý điều đó là điều đạo đức cho nên hôm nay đạo phật mà hôm nay thì về thăm mấy con thầy nói để mấy con hiểu đạo phật là đạo như thật là sống như thật là hiểu như thật không làm khổ mình khổ người đấy mới gọi là đạo Phật tu như vậy là có nghĩa sửa lại những điều mà mình từ lâu mình chưa hiểu biết mình sửa lại những điều mình làm ác sửa lại những điều mình làm sai gọi là tu sửa chứ không phải tu sửa vào trong chùa gò ngồi gõ mỏ tụng kinh ê a hoặc ngồi thiền liên viên như con cóc điều đó không ích lợi gì cho mình cho xã hội có đúng không mấy con cho nên ở đây phải nghe lời thầy mấy con không gặp thầy thôi gặp thầy thầy là như một ông cha của mấy con đem lại nền đạo đức cho mấy con mấy con sống để làm gì để mấy con được hạnh phúc an vui được bình an được yên ổn điều đó là điều lợi ích vô cùng thầy thương xót các con trước khi mà tu xong thầy ra đi ngày giờ này các con có biết đại thừa sai không nếu thầy không nói ngày giờ này mấy con biết đạo đức nhân bản nhân quả không à, con chưa biết ngày giờ này làm sao mấy con biết đạo đức không làm khổ mình khổ người chưa nếu không có thầy các con có thấy kinh sách nào nói những danh từ này chưa chưa như vậy hôm nay thầy đã dựng lại những gì của đạo phật đã bị người ta dìm mất mà mấy con chưa từng nghe những danh từ này nhưng trong kinh quyển thị đức phật có nói chứ không phải không nói thầy dừng lại dừng lại nền đạo đức của phật giáo làm sống lại chương trình giáo dục đào tạo đạo đức của Phật giáo tám lớp ba cách của sự tu tập đó thì ước ao rằng ngày mai nơi đức hải phòng sẽ có một trường lớp dạy đạo đức đi từ lớp chánh kiến cho đến lớp chánh định đúng như chương, chương trình giáo dục đào tạo đạo đức của Phật giáo thì ước ao lắm nhưng sự ước ao đó để làm gì mấy con biết không sự ước ao đó muốn thành tựu được làm gì ước ao đó là để đem lại hạnh phúc cho quê hương này cho đất hải phòng sự ước ao đó các con phải làm gì các con phải đoàn kết thương yêu nhau thầy mới về đây mà nếu mà các con không đoàn kết thương yêu thì thầy không về vì có thương yêu nhau có đoàn kết nhau thì thầy mới thấy các con của thầy mới xứng đáng các con của thầy thì mới về trong gia đình có mấy mấy đứa con mà nó đánh lộn nó rầy rà thử hỏi ông cha có còn cách nào nữa mà khi ông cha nói nó không nghe thì ông cha có còn để dám đến cái nhà đó nữa không mấy con chắc là không thì từng đó mấy con sẽ đau khổ biết như giường nào có một ông cha rất thương con mà các con không nghe lời dạy thì ông cha phải bỏ đi chứ sao ông cha phải đi và đi mà và không bao giờ mấy con sẽ gặp lại người nhưng mấy con đoàn kết yêu thương nhau thì dù như thế nào ông cha thì xem với con như là một đứa con mới chập chững đức mới chập chững bước đi trên nền đạo đức nghĩa là mấy con buông tay ra là mấy con té mấy con không vững nhưng phải nắm tay mấy con để dẫn dắt mấy con từng bước đi để cho chân tay mấy con cứng cáp bước vững vàng trên nền đạo đức thì ông cha mới ra đi còn bây giờ các con như đứa trẻ bước đi té tới té lui chưa vững vàng ông cha nở lòng nào đi nhưng các con lại lại không đoàn kết lại không thương nhau thì ông cha sẽ không bao giờ ở không bao giờ trở lại đây và đi luôn vĩnh viễn không bao giờ trở về và từng đó các con sẽ đau khổ vô cùng đã mất cha đã không sống đạo đức thì còn nỗi đau khổ nào hơn phải không các con hôm nay thầy nói để cho các con biết rằng quê hương này đất hải phòng có đầy đủ duyên cho nên mấy con mới được duyên mà đọc được lời dạy của thầy mới đọc được kinh sách của thầy đó là một cái duyên tốt cho nên hôm nay thầy có mặt về là thầy mong rằng các con phải thương nhau phải đoàn kết nhau phải nắm chặt bàn tay nhau để cố gắng xây dựng ở đây có một trường lớp để dạy đạo đức theo chương trình giáo dục đào tạo đạo đức của Phật giáo tám lớp học ba cấp giới tuệ rõ ràng cụ thể người mà dựng lại cái chương trình giáo dục đào tạo này của đạo phật là thầy thầy đứng ra thầy giảng dạy cho mấy con từ cái không hiểu thầy dạy cho mấy con hiểu hiểu như thật để làm gì để mấy con không còn đau khổ để làm gì để mấy con sống có đạo đức không làm khổ mình hạnh phúc vô cùng chúng ta có chương trình giáo dục đào tạo mà đấng cha lành đức phật thích ca mâu ni đã để lại chương trình giáo dục hôm nay chúng ta là những đứa con thừa hưởng được gia tài của một bậc vĩ nhân của một ân nhân rất lớn của loài người trên hành tinh không riêng đất nước Việt Nam chúng ta mà tạo thế giới chỉ còn dựng lại biến chỉ còn dựng lại khai triển cái chương trình giáo dục đào tạo này thì con người trên hành tinh này sẽ có nền đạo đức nhân bản như vậy sống không lòng của mình các con có nghe lời thầy nói không các con hãy cố gắng đoàn kết với nhau hãy nắm chặt bàn tay nhau xây dựng cho từng quỹ hương này nơi đất hải phòng này có một lớp học một lớp học đạo đức mới có thầy mong rằng thầy sẽ soạn thảo giáo trình để dạy bảo đạo đức cho các con ở quê hương này ngày mai quê hương hải phòng này toàn là những người ở đây đều sống có đạo đức thì các con ra đường người nào cũng sống đạo đức như vậy thì hạnh phúc không mấy con biến đất này sẽ thành thiên đàng cực lạc rồi nếu không có thầy sẽ còn đau khổ nhiều đến đây thầy chấm dứt mấy con có thư hỏi gì trên sự tu tập của mấy con thầy thấy ở đây có cô hoàng phải không hôm nay tôi ra sao đây con mà ngồi tôi lập thân dậy <laughs> con thì hay cười mà nghe nãy giờ trầm ngâm lắm có phải không ơi ờ, bây giờ mấy con có hỏi gì thầy không